Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2021, tức ngày 23 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Người tuổi Tý thường xuyên nóng nảy và cáu kỉnh do phải chịu ảnh hưởng xấu của cục diện tương hại. Con giáp này có nhiều suy nghĩ cực đoan và chỉ thích làm theo ý mình, không muốn nghe ý kiến của người khác. Nhưng cũng chính vì cái tính ương ngạnh này mà bản mệnh dễ mắc bẫy của kẻ tiểu nhân. Do đó hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định đã bắt tay làm việc gì thì phải thật tập trung, chú ý không nên lơ là, mất tập trung, tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Tuổi Tý nên dành thời gian để xem xét lại các kế hoạch, xác định cách thực hiện như thế nào để mọi chuyện diễn ra được thuận lợi hơn. Ngũ hành thổ khắc thủy, vận trình tinh duyên của con giáp này không được êm đẹp cho lắm. Nếu muốn cải thiện tình trạng trên, bản mệnh cần dành thêm thời gian để lắng nghe và trò chuyện với người ấy, giúp vợ chồng thêm phần thấu hiểu, Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Tuổi Sửu dễ nổi nóng nên dẫn đến tranh cãi, mâu thuẫn với người khác do chịu tác động của cục diện tương hình. Hãy bỏ qua cho nhau, có gì thì từ từ giải thích cho rõ ràng, chứ đừng chuyện bé xé ra to mà gây mất hòa khí nhé. Về phương diện tài lộc, con giáp này cũng nên ra ngoài gặp gỡ khách hàng, đối tác làm ăn để thúc đẩy mối quan hệ xã giao, vừa là để bàn bạc những công việc cần triển khai trong thời gian tới. Nhìn chung, cuộc gặp gỡ diễn ra vui vẻ, cởi mở và người tuổi sửu đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Vận trình tình cảm dường như càng ngày càng đi vào ngõ cụt, mãi chưa thể lối ra. Bản mệnh cứ cố chấp làm theo ý mình mà không chịu để ý cảm xúc của đối phương, thì chẳng sớm thì muộn cũng phải chịu uh, thiệt mà thôi. Một bàn tay vỗ sao nên tiếng, đạo lý ấy con giáp này nên sớm hiểu ra. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi dần tiến triển khá tốt đẹp, có giáp này làm việc có trách nhiệm, hăng hái, phấn chấn và cẩn trọng. Bản mệnh luôn chuẩn bị đầy đủ thông tin, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào và lên kế hoạch rõ ràng cho mọi nhiệm vụ. Cũng nhờ vậy mà đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu chuyển biến khởi sắc hơn, hứa hẹn có nhiều cơ hội kiếm tiền cho người tuổi dần. Nếu nhanh nhạy nắm bắt thì sẽ có được một mối làm ăn mới, nhưng ngay lúc này bản mệnh cần phải chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn nhé. Ngũ hành mộc khắc thổ khiến mối quan hệ tình cảm của con giáp này không được như ý. Bản mệnh và người ấy dễ sinh cãi vã nên cần nhường nhịn nhau để giữ hòa khí. Mỗi người bớt đi một câu là được chứ đừng cãi cọ chỉ khiến tình cảm giãn nứt, lạnh nhạt hơn mà thôi. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ Mùi, Tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Tuổi mão được tam hợp nâng đỡ nên vợ trình bình an, hòa thuận, cả phương diện tình duyên và tài lộc đều diễn ra vô cùng hanh thông, sự nghiệp cũng ổn định vững vàng. Đây chính là sự khởi đầu tốt để con giáp này đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra. Bản mệnh siêng làm việc thiện sẽ nhận được phúc báo, nhất là trong những ngày đầu năm mới thì càng nên hành thiện tích đức. Người tuổi mão có thể góp ít uh, công quả, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc đơn giản là làm việc gì đó trong phạm vi cho phép để được phù trợ có thêm may mắn. Chuyện tình cảm giữa con giáp này và người ấy càng ngày càng tốt đẹp hơn, đôi bên có thể sẽ tính tới chuyện xa hơn. Vợ chồng càng ngày càng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ. Hai người đều cảm thấy trước đây mình có nhiều điều không đúng và thật lòng muốn bù đắp, muốn sửa sai. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, tí, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn do bị ảnh hưởng của ngũ hành nên tính cách trở nên cương nghị, quyết đoán, không ngại khó khăn, gặp rắc rối cũng vẫn bình tĩnh đối mặt. Con giáp này có bản lĩnh không phải ai cũng dễ dàng có được nên nếu áp dụng vào công việc thì vận trình sự nghiệp sẽ càng ngày càng hanh thông, suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, cũng vì thế mà bản mệnh lại có phần bảo thủ, không lắng nghe ý kiến đóng góp hay lời khuyên của người khác nên rất dễ phạm sai lầm đáng tiếc. Đôi khi tuổi thìn cứ khăng khăng một mình một ý nên vừa ảnh hưởng tới tập thể mà còn khiến mọi người thấy khó chịu chịu nữa. Trong ngày có điểm báo hao tiền mất của nên con giáp này cần chú ý giữ gìn tài sản, không cho người khác vay mượn kể cả là họ hàng hay bạn bè thân thiết vì sẽ khó đòi lại được, thậm chí còn sức mẻ tình cảm. Do đó bản mệnh hãy cố gắng từ chối một cách khéo léo nhé. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ. Tốt, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Cả phương diện sự nghiệp và tài lộc của tuổi tỵ đều có triển vọng, nhưng có thể vướng phải thị phi nên cần cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, tránh làm bất lòng người khác. Trước khi nói ra bất cứ điều gì, con giáp này nên suy nghĩ kỹ càng, những vấn đề tế nhị thì càng không nên động chạm tới để tránh điều tiếng. Chính tài cho thấy những người theo nghiệp gia đình sẽ được thừa hưởng một khoản gia sản khá khá. Hãy dùng những đồng tiền ấy để đưa sự nghiệp của mình phát triển cao hơn nữa, chớ nghĩ đến việc chơi bời phung phí. Về cơ bản, người tuổi tỵ không phải lo lắng quá nhiều chuyện tiền bạc. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Nhờ đôi bên thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau mà bạn có thể đoán được suy nghĩ của nửa kia ngay cả khi người ta còn chưa lên tiếng. Những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ xỉu Hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Ngọ Người tuổi ngọ cảm thấy khá thoải mái vì những mâu thuẫn gia đình đã được hóa giải, mọi người không còn khó chịu với nhau hay vì những chuyện nhỏ nhặt. Con giáp này hay các thành viên trong nhà ờ, tụ tập, ăn uống, trò chuyện để tăng thêm tình gắn kết đi nhé. Bản mệnh còn độc thân dễ gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường, giúp nhìn rõ được hướng đi phía trước, biết ai là người mình cần trân trọng cả đời. Tình cảm không thể cưỡng ép được, nhưng nếu có thể đi đúng hướng, yêu đúng người thì sẽ bớt chịu khổ, bớt đi đường vòng mà tiến thẳng tới tương lai hạnh phúc. Đường tài lộc tương đối ổn định, lúc này tuổi ngọ có thể tổng kết lại các khoản đã chi tiêu trong dịp Tết vừa qua để xem mình đã chi tiêu hợp lý chưa nhé. Nhờ vậy con giáp này rút ra được kinh nghiệm cho những lần tiếp theo và để bản thân nắm rõ tình hình, cố gắng phấn đấu hơn trong năm tới. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mùi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Tuổi mùi đối mặt với cục diện tự hình nên tự mình làm khó chính mình, khiến con đường tìm đến thành công càng khó khăn, chắc trở hơn. Con giáp này tiếp cận vấn đề bằng lối suy nghĩ phức tạp và tốn nhiều công sức, rồi sau đó lại than vãn sao mình vất vả như thế. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần chú ý lời ăn nói có chừng mực, đừng tùy tiện nghĩ gì nói đấy mà tự rước họa vào thân. Người tuổi mùi đừng nghe lời người khác kích động mà làm càn. Công việc ai cũng có phần trách nhiệm, không thể nào đổ lỗi cho người khác mà bản thân không chút tội lỗi gì được. Vì phải giải quyết nhiều rắc rối cộng thêm suy nghĩ có phần tiêu cực nên sức khỏe bị ảnh hưởng khá nhiều, nhất là tinh thần đi xuống quá mức, lại thêm thổ khí vượng ảnh hưởng tới dạ dày nên hoạt động của hệ tiêu hóa không tốt, bản mệnh phải điều dưỡng, nghỉ ngơi với ăn uống, sinh hoạt điều độ hơn. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Vận Trình Tài Lộc của tuổi thân khá vượng phát, con giáp này có thể kiếm tiền một cách dễ dàng, nhất là người buôn bán kinh doanh. Việc làm ăn đã thu được một khoản rất khá, khiến bản thân vui vẻ, thoải mái. Đó cũng là vận may, báo hiệu một khởi đầu tốt đẹp. Mọi việc đều không có gì khó khăn, nhưng tốt nhất người tuổi thân nên thận trọng lời nói, đừng xen vào việc của người khác, kẻo vướng phải rắc rối, tự chuốc phiền phức cho mình. Nếu con giáp này có gặp vấn đề bất ngờ nào thì cũng cố gắng giữ bình tĩnh, giải quyết từ từ, chứ đừng bốc đồng hay tranh cãi với người ta ta. Bản mệnh vẫn còn lẻ bóng dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới và chỉ cần mở rộng lòng mình thì tìm được người ưng ý. Tuy nhiên, những người lập gia đình lại cần giữ khoảng cách với những người có ý định làm thân với mình. Nếu buông thả theo cảm xúc nhất thời, có thể gây ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Tuổi dậu nên cẩn thận để tránh gặp họa khiến bản thân bị tổn hại, để việc thăng tiến thêm phần thuận lợi, con giáp này cần phải mở rộng mối quan hệ với mọi người. Chẳng ai có thể tự mình hoàn thành tất cả mọi việc, đôi khi phải hợp tác với những người khác mới có thể thành công. Cát tinh ở bên che chở, chỉ bảo dẫn đường cho bản mệnh không lầm đường lạc lối. Trước những khó khăn trước mắt, nếu con giáp này biết cách tiến thoái thì sẽ rất tốt cho sau này. Người tuổi dậu không thực sự tìm được phương hướng phát triển mới thì ít nhất vẫn phải làm tốt việc mình đang làm thổ sinh kim, vợ trinh tình cảm vô cùng hài hòa êm đẹp, đào hoa nở rộ, người độc thân sẽ tìm thấy được nhân duyên ưng ý. Đối với các cặp đôi luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày, có giấc này tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Tượng hình tác động khiến vận trình ngày mới của người tuổi tuất không được suôn sẻ cho lắm, con giáp này trở nên quá mức thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy chứ không hay để ý đến cảm nhận của người khác nên dễ gây tổn thương cho mọi người, đồng thời khiến chính mình vướng phải nhiều rắc rối những lúc gặp khó khăn trong công việc, bản mệnh không nên quá căng thẳng, lo lắng mà nên suy nghĩ lạc quan hơn. Chỉ cần quyết tâm chẳng có khó khăn nào mà tuổi tuất chẳng vượt qua được. Thổ vượng cũng cho thấy nhiều khi con giáp này quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và người ấy có chút dạn nứt, có lẽ chính con giáp này cũng chẳng thể ngờ được. Có những lúc phải nhún nhường, phải cho thấy tấm chân tình của mình, chứ không phải thẳng băng nói ra yêu cầu là sẽ được đáp ứng, không phải cái gì cũng dễ dàng cả. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tị, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Nhờ tam hợp nâng đỡ nên vận trình của người tuổi hợi vô cùng tốt đẹp, không gặp phải bất cứ rắc rối hay phiền toái gì. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh nên dễ dàng hoàn thành được việc mình mong muốn. Về phương diện sức khỏe không được tốt cho lắm, bản mệnh cảm thấy cơ thể khá rệu rã, vì vậy hãy vận động một chút để sẵn sàng cho một năm làm việc mới. Tuổi hợi có thể lựa chọn một môn thể thao yêu thích nào đó hoặc tập thể dục cùng người thân, không chỉ lợi cho sức khỏe mà còn tăng cường tình cảm nữa thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được êm ấm. Bản mệnh có thể cảm thấy mình trở nên lạc lõng vì không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai. Chuyện tình cảm với nửa kia cũng không mấy êm đẹp, đôi bên dễ xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết cách thông cảm cho nhau. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí,